Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Đường vành đai ba trên cao đoạn Mai Dịch Nam Thăng Long được khánh thành vào tháng 10 năm 2020 để chào mừng 1010 năm Thăng Long Hà Nội, 66 năm ngày giải phóng thủ đô. Nhưng ở thời điểm đó, một số nút lên xuống vẫn chưa được hoàn thiện. Cho đến nay, 6 nhánh lên xuống RAM, cầu vành đai ba đoạn Mai Dịch Nam Thăng Long có tổng đầu tư 207 tỷ đồng, đang bước vào những công đoạn cuối. Sau khi hoàn thiện,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 dự án cầu cạn đoạn Mai Dịch Nam Thăng Long, được khởi công vào tháng 5 năm 2018 với tổng mức đầu tư gần 5.400 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn vay ODA của Cơ quan Hợp tác Nhật Bản JICA là 4.525 tỷ đồng, vốn đối ứng của Việt Nam là 817 tỷ đồng. Trong hơn 2 năm triển khai, đến tháng 9 năm 2020, các nhà thầu đã hoàn thành cầu cạn Mai Dịch Nam Thăng Long – từ phía bắc cầu vượt Mai Dịch đến phía nam cầu Thăng Long, với tổng chiều dài là 5,367 km. Trong đó, chiều dài phần đi trên cao là 4,59 km. Phần đường trên cao đoạn Mai Dịch Nam Thăng Long có tốc độ thiết kế là 100 km h đoạn cuối tuyến là 80 km h Trong thời gian đưa vào khai thác, sử dụng, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo cho Ban Quản lý Dự án Thăng Long tiếp tục triển khai tổ chức thi công hoàn chỉnh 6 nhánh lên xuống tại các nút giao Hoàng Quốc Việt, Nam Thăng Long. Đồng thời, tiếp tục xây dựng hai cầu song song với cầu Mai Dịch hiện tại để kết nối đồng bộ phần đường đi trên cao đoạn Mai Dịch Nam Thăng Long với phần đường trên cao từ Mai Dịch đến Pháp Vân. Dự án cầu cạn Mai Dịch Nam Thăng Long hoàn thành, đưa vào khai thác giúp kết nối thông suốt theo tiêu chuẩn đường cao tốc 30 km đường vành đai 3 từ cầu Phú Đồng, ranh giới giữa Bắc Ninh, Hà Nội đến cầu Thăng Long. Đồng thời, tạo nên tuyến liên kết vùng và khu vực, kết nối với sân bay quốc tế Nội Bài, các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 5, quốc lộ 6, quốc lộ 32, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, cao tốc Hà Nội Bắc Giang, cao tốc Hà Nội Hải Phòng, cao tốc Pháp Vân, cầu Rẽ, Ninh Bình, đại lộ Thăng Long. như ở trên chúng tôi đã nói, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch Nam Thăng Long có tổng vốn đầu tư là hơn 5.343 tỷ đồng. Trong đó, tổng kinh phí xây dựng 6 tuyến ram, nhánh nối, cầu cạn Mai Dịch Nam Thăng Long là 207 tỷ đồng. Các nút giao được chọn tiến hành xây dựng ram là ngã tư Hoàng Quốc Việt, ngã tư Cổ Nhuế và điểm đầu Nam Thăng Long – Mỗi nút sao này sẽ được tiến hành xây dựng hai ram nối lên và nối xuống, gồm một làn ô tô và một làn khẩn cấp. Theo thiết kế ban đầu, được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt, dự án chỉ đầu tư cầu cạn từ Mai Dịch đến Nam Thăng Long, không xây dựng các ram ra vào tuyến đường. Tuy nhiên, quá trình triển khai, dự án còn dư vốn, nên Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt bổ sung 6 ram. Đến nay, những nhánh nối này đang trong giai đoạn nước rút sau khi hoàn thiện, các ram sẽ đồng bộ kỹ thuật đường vành đai ba trên cao và dưới thấp, đảm bảo giao thông thuận tiện cho người dân tại các nút giao đã được chọn trên toàn tuyến. Mặc dù được thông xe vào tháng 10 năm 2020, nhưng sau hơn một năm thông xe, đường chân cao vành đai 3 đoạn Mai Dịch Cầu Thăng Long vẫn cụt đường kết nối lên xuống với bên dưới, khiến dự án chưa phát huy hết được hiệu quả đầu tư, gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Đường trên cao vành đai 3 Mai Dịch, cầu Thăng Long được thông xe 13 tháng, tháng 10 năm 2020. Nhưng đến nay phương tiện chỉ có thể đi từ đầu cầu Mai Dịch đến cầu Thăng Long dài hơn 8 km mới có thể để quay đầu. Các nhánh kết nối lên xuống với các nút giao theo thiết kế gồm Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Đông Ngạc, khu đô thị Sipucha vẫn bị bịt lại thì không chưa xong. Do vậy, thay vì đi đường trên cao để giảm tải cho các tuyến đường đô thị bên dưới, các dòng phương tiện vẫn phải đi vào đường Phạm Văn Đồng. Các phương tiện lỡ đi trên cao thì phải sang tận Đông Anh, dài hơn 8 km mới có thể quay đầu. Nhiều chủ phương tiện khi đến đầu cầu Thăng Long phía nội thành đã quay đầu ngay giữa đường lên cầu, vừa vi phạm giao thông vừa gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Tình trạng trên khiến tuyến đường trên cao được đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng, nhưng chỉ lác đác xe lưu thông. Tuyến đường Phạm Văn Đồng bên dưới hiện được đầu tư mở rộng mỗi bên 8 làn xe. Tuy nhiên, một nửa lòng đường bên dưới đang bị công trường thi công các đường kết nối lên xuống chiếm dụng gần 1 phần 2. Tại thời điểm thông xe, mặc dù 6 nhánh RAM đường kết nối tại ba nút Hoàng Quốc Việt, Cổ Huế, Đông Ngạc, khu đô thị Sipucha chưa được giải phóng hết mặt bằng, nhưng để dự án sớm phát huy hiệu quả đầu tư và không bị chậm tiến độ. Chủ đầu tư và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhất trí thông xe trước toàn tuyến đường chính. 6 nhánh đường kết nối lên xuống sẽ thi công và hoàn thiện sau. Theo dự kiến ban đầu, các nhánh RAM sẽ hoàn thành trong tháng 6 năm 2021, nhưng do thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 kéo dài nên các công trường thi công phải thực hiện giãn cách xã hội, khiến cho công trường không thể huy động được nhiều công nhân. Hiện 6 nhánh đường lên xuống đã gấp rút để hoàn thiện. theo quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường vành đai 3 thành phố Hà Nội, trong đó có đoạn từ nút giao Mai Dịch đến cầu Thăng Long, có một vị trí đặc biệt quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong khu vực phía Tây thủ đô Hà Nội, giải quyết ùn tắc, hạn chế tai nạn giao thông và góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông thành phố Hà Nội. Dự án sau khi hoàn thành đưa vào khai thác sẽ kết nối thông suốt theo tiêu chuẩn đường cao tốc từ cầu Phu Đổng đến cầu Thăng Long, đồng thời tạo nên tuyến liên kết vùng và khu vực, kết nối với sân bay quốc tế Nội Bài, các tuyến quốc lộ 15632, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, cao tốc Hà Nội Bắc Giang, cao tốc Hà Nội Hải Phòng, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình, đại lộ Thăng Long. Vậy nên hơn 3 giờ hết, người dân thủ đô đang mong ngóng từng ngày tuyến đường này được kết nối hoàn chỉnh